xin chào các bạn. dưới đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Di, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì ngày hôm nay Di sẽ có một bài so sánh giữa hai chiếc xe Mercedes-Benz E180 cũng như là Mercedes-Benz E200 Exclusive. Thì các bạn biết uh, chiếc xe nào là E200 Exclusive cũng như là chiếc nào là E180 không các bạn? Đó, chiếc xe E180 của chúng ta thì sẽ được thiết kế theo phong cách thể thao với lại cái logo to bản ở giữa ha. Các bạn như uh, à, suy nghĩ như vậy để dễ hình dung các bạn nha. Đó, logo to bản ở giữa. Đây là cái chiếc xe E180 cũng như chiếc xe được thiết kế theo phong cách truyền thống phong cách coi như là cổ điển sang trọng à, với cả logo nhỏ nằm ở trên cabo và lưới tản nhiệt nhiều nan như thế này thì đây là cái chiếc xe E200 Exclusive thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta nhìn ở bên ngoài chúng ta sẽ thấy hai cái phần thiết kế nó cũng rất là tương đồng nhau chỉ có điều là mang hai cái phong cách khác nhau thôi đó thì dành cho những các anh chị khách hàng nào yêu thích cái phong cách trẻ trung thể thao thì các anh chị sẽ chọn là e 180 cũng như là các anh chị nào thích những cái thiết kế truyền thống cũng như là sang trọng và lịch lãm thì các anh chị sẽ chọn cái e 200 Exclusive phần đầu xe thì Di sẽ cho các bạn xem cái sự khác biệt giữa hai chiếc xe này ha đầu tiên các bạn sẽ thấy nè E180 đó với cái phần lưới tản nhiệt được thiết kế bằng những cái sọc đứng và được sơn màu đen cũng như là lưới tản nhiệt của chúng ta được thiết kế là hai nan nè cũng như là logo ờ, Mercedes-Benz to bản ở giữa và E200 Exclusive của chúng ta thì lại thiết kế theo phong cách là truyền thống nha các bạn sẽ thấy ha lưới tản nhiệt của chúng ta có nhiều nang hơn cũng như là logo đứng nằm ở trên cabo thì lúc nào cũng vậy các bạn Mercedes-Benz lúc nào cũng sẽ có hai cái thiết kế dành cho khách hàng của mình là uh, thể thao cũng như là lịch lãm đó về phần cản dưới thì các bạn sẽ thấy nè uh, ờ, E200 Exclusive cũng như là E180 thì chúng ta sẽ thấy hai cái phần cản nó hầu như là giống nhau hết luôn các bạn y chang nhau luôn ha cũng có cái chi tiết nẹp rơm chỗ này ha cũng như là E200 exclusive nè nhưng cái phần mà cái nẹp ở trên này của chiếc E180 của chúng ta thì được sơn màu đen bóng ha còn đối với chiếc xe E200 exclusive chúng ta sẽ thấy là cũng là chi tiết nẹp chrome luôn à về phần đèn xe thì các bạn sẽ thấy nè hai cái đèn xe của E200 Euroship cũng như là E180 thì có một cái thiết kế giống nhau luôn các bạn sẽ không khác bất kỳ chi tiết gì cũng như là cái chá đèn bên trong nó là màu đen thì với cái thiết kế đèn cho chiếc xe E-Class phiên bản 2021 này thì Di cực kỳ thích luôn bởi vì nó sẽ trẻ trung hơn rất là nhiều so với là cái phiên bản 2020 cũng như là các bạn nhìn vào đó các bạn các bạn thấy cái thiết kế à, trên cái đèn của chiếc xe E-Class à, 200 cũng như E180 á, các bạn sẽ thấy là à, đây là một một cái thiết kế tối giản các bạn các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy ở bên trong nó rất là đơn giản luôn nhưng uh, nhìn nó rất là hay các bạn nhìn rất là hay cũng như là uh, mang một cái tính chất là hơi thể thao và trẻ trung một chút xíu ha đó về phần đèn xe thì đèn xe của chúng ta vẫn là đèn cái công nghệ là à, full led các bạn nha full led cho hai cái đèn luôn đó về đèn này thì chúng ta sẽ giống nhau không khác gì hết kể cả về công nghệ bên trong cái đèn đó đây là phần đầu xe thì Di đã cho các bạn xem ha cũng như là cái E200 Exclusive của chúng ta sẽ có cái logo trên capo ha các bạn sẽ thích cái phong cách nào thì các bạn có thể là comment cho Di biết ha và hầu như các bạn sẽ thấy là bên hông xe của hai chiếc xe này nó sẽ về mặt thiết kế nó sẽ là giống nhau hết luôn các bạn hầu như là sẽ không khác nhau gì ngoài bộ mâm ha nhưng mà một cái điểm nhận diện nữa đó là trên tay nắm cửa các bạn sẽ thấy nè E200 Exclusive được trang bị à, tay nắm cửa theo cái thiết kế là có chi tiết mạ rơm trên này nhưng mà đối với cái xe E 180 của chúng ta thì chúng ta sẽ không thấy là chi tiết ốp rơm trên này thì đồng nghĩa với việc là chiếc xe E200 Exclusive của chúng ta được trang bị tính năng là keyless go lock ờ, xe cũng như là khởi động máy bằng cái ờ, cảm ứng thôi các bạn đó khi mà Di lock cửa xe thì Di việc chạm vào đây cũng như là khi mà chúng ta mở cửa thì chúng ta sẽ chạm vào đây ha nó cảm ứng luôn thì trên chiếc xe E180 của chúng ta thì sẽ không có cái tính năng này và một điểm nữa các bạn trên chiếc xe E200 FDX của chúng ta này đó, được trang bị là cửa hít đó và E180 của chúng ta thì lại sẽ không có cửa hít các bạn thấy không đó chúng ta sẽ đánh đóng mạnh tay thêm một chút xíu và tiếp theo thì Di sẽ đi về phía sau của hai phần à, đuôi xe của hai chiếc xe này các bạn sẽ thấy có điểm gì khác nhau không nè đó đây là đầu tiên là E200 nè các bạn sẽ thấy không nó như thế này tiếp theo nữa là E180 nó sẽ như thế này các bạn có phân biệt được đâu là chiếc xe E180 cũng như là E200 Exclusive không các bạn nếu mà Di uh, che cái chữ này lại hầu như là chúng ta sẽ không phân biệt được đúng không ạ đó kể cả Di Di cũ sẽ không phân biệt được bởi vì là hai cái chiếc xe này có phần đuôi xe hầu như là giống nhau 100% luôn sẽ không khác gì hết các bạn nha đó đây là phần bên ngoài của chiếc xe vẫn được trang bị ống bô kép ha đối xứng hai bên đèn xe thì được thiết kế theo cái à, phong cách mới nè đèn xe được vuốt nhỏ hơn nhọn hơn cũng như là được kéo dài từ bên này sang bên này à bây giờ Duy sẽ mở cấp xe của em 180 lên nha các bạn nha các bạn sẽ thấy là ở trên phần à, cốp xe của chiếc xe E180 của chúng ta hầu như là nó sẽ không có nút bấm nha không có nút bấm gì ở đây hết đó chúng ta sẽ sử dụng bằng tay để đóng cốp và bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi về phía chiếc xe E200 Exclusive trên cấp xe của chiếc xe E200 lớp thì các bạn sẽ thấy là chỗ này có hai cái nút bấm nè các bạn bởi vì là xe E200 e, e của chúng ta sử dụng cả hệ thống là Keyless Go đó lóc cửa mở cửa thông minh nè các bạn sẽ thấy là ở đây có cái nút đóng cốp nè cũng như là đây là cái nút mà để mà chúng ta vừa khóa cốp cũng như là vừa khóa xe luôn các bạn nha à, rất là hay thấy không đó và một cái tính năng rất là hay nữa các bạn được Mercedes-Benz vừa mới uh, trang bị thêm cho chiếc xe E200 Exclusive này đó là tính năng à, đá cớp rảnh tay các bạn nha đó các bạn thấy không rất là hay thì với cái tính năng đá cớp này thì các bạn thấy là nó không phải là xa lạ cũng như không phải là mới đâu nhưng mà cái chiếc xe E 200 Exclusive này thì nó được trang bị trong khi đó là E 180 chúng ta thì sử dụng đóng cớp bằng tay cũng như là đối với cái lô hàng này thì Mercedes-Benz à, Việt Nam vừa mới trang bị cho chiếc xe E200 Exclusive này rất là hay các bạn nha à. đây là nội thất của chiếc xe E180 nè các bạn thì cái điểm mà chúng ta nhận biết phần nội thất của chiếc xe E180 so với là chiếc xe E200 Lux Ship chính là cái phần này các bạn đó đây là cái chi tiết ốp uh, nhôm vân carbon đó các bạn sẽ thấy nè những cái chi tiết ốp ở trong xe thì đều là bằng nhôm hết đó thì nó làm cho chiếc xe của chúng ta thêm cái phần mà thể thao trẻ trung và năng động hơn rất là nhiều đó các bạn thể thấy không ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy là về phần vô lăng của chiếc xe E180 cũng như E200 Leadership cũng sẽ không có bất kỳ một cái khác biệt nhà nào hết vẫn là cái vô lăng theo phong cách ờ, mới cũng như là đây là cái vô lăng đa chức năng đó các bạn sẽ thấy ha và Di cũng đã giới thiệu cho các anh chị các bạn rất là nhiều về cái uh, vô lăng này rồi cũng như là cái vô lăng của chiếc xe của chúng ta hai chiếc xe chúng ta đều trang bị là bọc da nắp ba hết khi chúng ta cầm vào chúng ta có cảm giác rất là êm rất là là mềm cũng như là rất là nịnh tay các bạn nha đó hiện tại bây giờ thì Duy đang ngồi bên trong khoang nội thất của chiếc xe E180 các bạn thì uh, khi bước vào ừ, phần nội thất của chiếc xe này các bạn thì uh, à, Di thấy hầu như ừ, tất cả mọi thứ luôn đều sẽ y chang như trên các chiếc xe E200S Lucid các bạn chỉ có cái điều là các bạn sẽ thấy ở đây là cái chi tiết ốp nè trang trí nè thì uh, đối với chiếc E80 E180 thì chúng ta sẽ được ốp bằng cái vật liệu là nhôm mà phân carbon đó còn đối với trên chiếc xe uh, à, E200S Lucid thì lại được ốp bằng gỗ uh, nâu ốc chó gỗ bóng các bạn nha đó thì Ừ, chỉ khác như vậy thôi các bạn nó còn lại hầu như là tay lái nè màn hình MBUX nè cảm ứng nè như nhau hết luôn tất cả cả đều như nhau hết các bạn đó và màn hình của chúng ta đều là màn hình liền khối chúng ta có thể là ra lệnh bằng giọng nói cũng như là kết nối Apple CarPlay qua một cái cổng ở trong này thôi đó có nghĩa là cái khu vực phía trước này cũng như là tất cả mọi thứ về vấn đề vận hành giải trí này nọ của cái chiếc xe E180 này thì đều giống như y chang trên chiếc xe E200 Exclusive luôn đó hầu như là sẽ không khác biệt gì các bạn kể cả cái ghế này cũng vậy ha ghế à, cái thiết kế của ghế cũng như là cái chất liệu của da ghế đều được sử dụng là bằng da Atico luôn giống như trên chiếc xe E200 Exclusive sẽ không khác luôn các bạn nha đó thì các bạn biết rồi à, da Atico là một cái vật liệu mà rất là bền bỉ của Mercedes-Benz đó và hầu như tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ các bạn thì đều có cái da Atico uh, à, ở trong đó có nghĩa là um, một số dòng xe các bạn được trang bị da nắp ba luôn cho dù là may Maybach được trang bị da nắp ba này nọ luôn ha nhưng đối với trên khu vực táp lô này cũng đều được trang bị bằng cái da Atico các bạn biết tại sao không cái khu vực mà táp lô chính là cái khu vực mà nóng nhất của chiếc xe đó bởi vì ánh sáng nó sẽ chiếu trực tiếp vào chỗ này đó cho nên là cái khu vực này nó sẽ cần phải chịu nhiệt rất là cao cho nên là Mercedes-Benz là chọn cái chất liệu da Atico để mà bọc trên cái táp lô nhưng đối với cái chiếc xe E à, 200 F cũng như là E180 thì được Mercedes-Benz trang bị và Artico cho toàn cái chiếc xe của mình luôn đó các bạn biết rồi các bạn đi 5 năm 7 năm hoặc là cả đời xe luôn thì gì đảm bảo luôn cái phần mà giá Artico trên cái ghế của chiếc xe E180 cũng như là E200 F cũng sẽ bền bỉ sẽ không bao giờ mà bị hư đâu à, các bạn thấy nó sẽ khác à, các bạn sẽ thấy khu vực này nè nó sẽ khác với E200 một chút xíu các bạn E200 của chúng ta thì được uh, ốp gỗ uh, ốc chó mà nó bóng chỗ này luôn nhưng đối với E180 thì sẽ được ừ, bằng ốp gỗ màu đen piano ha cái gỗ này nó sẽ giống trên cái S450 Luxury hoặc là S450 Maybach đó. Ngoài ra nữa các bạn là hầu như là phía trước này Di thấy sẽ không có khác gì ha Và bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra khoang phía sau của chiếc xe E180 này Xem nó sẽ khác gì so với chiếc E200 s Luxury không nha hiện tại bây giờ thì Di đang ngồi ở khoang sau rồi các bạn đó thì à, đối với khoang sau này nó sẽ có một vài điểm nhỏ nó sẽ khác so với là trên chiếc xe E200 Exclusive đó chính là cái khu vực này đó rèm cửa hai bên ở phía sau này thì đối với cái chiếc xe E180 thì chúng ta sẽ không được trang bị cái rèm kéo tay ha đó E200 Exclusive cũng như là E300 AMG thì sẽ trang bị cái rèm kéo tay chỗ này à, tiếp theo nữa là cái máy lạnh khu vực chỉnh máy lạnh cho khoang phía sau này các bạn đó thì đối với cái chiếc xe E180 thì các bạn chỉ lấy là gió từ phía trước ra thôi để làm lạnh thôi các bạn nha đó thì trong khi E200 Exclusive hoặc là E300 AMG thì à, các bạn biết rồi ha hệ thống máy lạnh là à, ba vùng tự động nhưng mà đối với trên cái E180 này thì là hai vùng tự động cho nên các bạn sẽ thấy không có cái nút mà điều chỉnh cái nhiệt độ máy lạnh cũng như là gió ở đây cũng như là trên cái E180 chúng ta sẽ không thấy cái khe gió làm lạnh ở trên cột chữ B nè đó trên E200 cũng như E300 chúng ta thì sẽ có cái chi tiết này đó. ngoài ra thì uh, cái khoang sau nó chỉ khác như vậy thôi các bạn à, không khác gì nữa hết ha ngoài ra các bạn trên chiếc xe Mercedes-Benz E180 cũng cũng như là cả chiếc xe E200 Exclusive này có một cái tính năng mà Di đảm bảo tất cả các người dùng xe ô tô cũng như là tất cả những cái anh chị khi quan tâm đến cái chiếc xe Mercedes-Benz E-Class này thì đều thích đó đó là cái tính năng CBA hay còn gọi là hệ thống phanh khẩn cấp đó thì với cái tính năng này các bạn nó sẽ phát hiện ra chúng ta trong những cái trường hợp mà à, nguy hiểm đó, cái xe của chúng ta có thể là phanh lại luôn đó các bạn biết rồi thì trong cái cái công việc hàng ngày cũng như là mọi thứ ha thì chúng ta rất là áp lực cũng như là rất là bận rộn cái việc mà khi mà chúng ta lên xe chúng ta lái xe thì cái việc mà mất tập trung đôi khi mất tập trung thì nó cũng coi như là rất là dễ xảy ra thì với cái chiếc xe E180 cũng như là E200 Exclusive ngoài ra kể cả E300 AMG thì cũng sẽ phát hiện ra được những cái tình huống khẩn cấp và phanh lại chiếc xe chúng ta ha như thế nó sẽ rất an toàn hơn cho chúng ta rất là nhiều và di có rất là nhiều những anh chị khách hàng các bạn thì trong những cái trường hợp đó khi mà à, thấy chiếc xe nó tự động thắng cũng như là phát hiện ra những cái tình huống nguy hiểm mà coi như là chủ động chiếc xe nó chủ động nó thắng các bạn thì có rất là nhiều anh chị khi mà vào những cái tình huống đó rồi xong rồi gọi điện lại cho Di các bạn nói à chiếc xe của em nó hay quá nó giúp anh à, cứu được cái bàn thua trong thấy như thế này đó thì đó khi mà những anh anh chị khách hàng mà phản hồi lại như vậy cho Di các bạn thì Di rất là vui luôn đó chiếc xe của chúng ta các bạn uh, ngoài cái sự sang trọng ngoài sự đẳng cấp tiện nghi các bạn thì cái hệ thống an toàn nó sẽ là một cái một cái gì đó mà coi như là đôi khi chúng ta không thấy được mà không hình dung được mà vô tình một ngày nào đó một ngày một ngày nào đó mà chiếc xe đó chúng ta chỉ cần cứu chúng ta một lần thôi các bạn là các bạn sẽ thấy nó quá xứng đáng với số tiền mà chúng ta bỏ ra cho chiếc xe này rồi ha ok ngoài ra thì bây giờ duy sẽ đi ra bên ngoài cũng như là cho các bạn xem uh, cái phần động cơ giữa hai chiếc xe này nó sự khác biệt như thế nào ha và đây là phần động cơ của chiếc xe E200S cũng như là đây là phần động cơ của chiếc xe E180 nè về hình thức này các bạn các bạn sẽ thấy nè giữa hai cái chiếc xe này hầu như là về thiết kế cái cái khoang động cơ nó sẽ không khác bất kỳ chi tiết gì các bạn nếu mà các bạn nhìn bằng mắt thường thôi thì hầu như chúng ta sẽ không có biết ờ, là hai cái chiếc xe này nó khác nhau về phần động cơ đâu nhưng mà thực chất là nó khác đối với cái chiếc xe E200 Exclusive này thì trang bị cái động cơ là 2.0 lít công suất là 202 mã lực kết hợp với hộp số tự động 9 cấp còn đối với cái chiếc xe E180 của chúng ta thì trang bị cái động cơ là 1.5 lít ha công suất là 156 mã lực kết hợp với hộp số tự động 9 cấp đó thì về cái sự tiêu hao nhiên liệu giữa hai cái chiếc xe này các bạn thì các bạn sẽ thấy là nó cũng không chênh lệch nhau nhiều quá bởi vì là 1.5 với 2.0 nó cũng sẽ không chênh lệch nhau nhiều ha trước khi kết thúc video clip này các bạn thì à, Di xin bổ sung một cái ý nhỏ thôi cũng như là sự khác nhau giữa hai chiếc xe này đó chính là cái phần mà cabo của chiếc xe E200 Exclusive nè các bạn sẽ thấy là cabo của chúng ta được thiết kế phẳng luôn cũng như là chỉ có một cái đường gân chạy dọc từ trước à, ra tới sau ở phần giữa cabo thôi các bạn ngoài ra thì đối với cái chiếc xe E180 thì các bạn sẽ thấy là phần cabo được thiết kế thể thao hơn với đường hai đường gân coi như là dập nổi ở trên cabo nè đó hai cái đường gân này thì tạo cho chiếc xe E 180 của chúng ta thêm cái phần mà năng động cũng như là thể thao hơn đó thì uh, vừa rồi thì Di cũng đã cho các bạn xem à, sự khác nhau giữa hai chiếc xe E200 Exclusive cũng như là E180 đó thì hầu như là các bạn sẽ thấy là với cái sự chênh lệch giá là 260 triệu đồng đối với cái chiếc xe E200 Exclusive có giá là 2 tỷ 310 triệu cũng như là chiếc xe E180 với mức giá là 2 tỷ 050 triệu thì các bạn sẽ thấy hầu như là hai chiếc xe này của chúng ta sẽ không có sự chênh lệch về uh, option nhiều đó thì à, các bạn nào mà có thể là là sẵn sàng tiết kiệm à, à